Vâng, xin chào tất cả các bác Và chỉ cần nhìn thấy trên màn hình video như này Thì bác nào đã chơi qua rồi Các bác cũng đã biết đây là đồ chơi gì rồi đúng không ạ Đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang Bác nào đã chơi qua cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang rồi Các bác đã biết được cái độ hiệu quả và độ chính xác của nó rồi đúng không ạ Còn nếu mà bác nào mà muốn được tư vấn thêm hay muốn được tìm hiểu thêm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 nam châm nước muối dọi đèn nha các bác nhá đây khi vào chơi mình chỉ cần mang được một bộ hột này vào thôi đây là cái bộ hột mà khách đã đặt bên em làm cái miếng dán cảm ứng báo dung không tang vào cái mặt lục một lát nữa khi mà cứ lục lên máy nó sẽ báo và không có lục máy nó sẽ không báo mình chơi nắp trái nào cũng được các bác nhá và với cái bộ đồ chơi này khi đi chơi tại các sòng sới các bác có thể chơi được cả hột của người ta và mình muốn biết cách chơi như thế nào thì các bác cứ trực tiếp liên hệ với em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 đó, không có lục về xỉu tiếp tục không lục tiếp này bỏ qua này đó không có lục tiếp tục không lục tiếp đó tiếp tục không có lục này đó không có này đó có lục này các bác này các nhìn thấy có lục nó rung ghê không ạ lục tài nhé các bác nha đó lục tài lên hẳn hai lục nhưng nó rung liên tục như này không có lục này các bác này đó có lục này các bác nhá lục tài này đó lục tài chuẩn chưa ạ